Hello, hi, xin chào và bữa nay mình Thư và cả ekip xin giới thiệu cho cả nhà một à, à món cũng rất quen thuộc với một loại cá, cá lóc hồ dầu tiếng à, Và chúng ta sẽ ăn theo à, thịt heo, đùi heo <laughs> à, Thịt đùi heo nha, muối nha cả nhà Thịt đùi heo muối rất là ngon, nhìn từ số thịt rất là hấp dẫn không cả nhà Wow, rất là hấp dẫn Tuyệt vời, quá tuyệt wow, rất là ngon và một con cá à, con cá hai ký mấy nghe cả nhà ừ, cá rất là to Ồ, cá rất là to hai ký mấy à, cá lóc thiên nhiên nghe cả nhà wow, ngồi vị chúng ta đang à, chiên xù ừ. rất là ngon nha cả nhà chiên xù ok chiên xù nó xù cái dãy ra rất là ngon nha và các loại rau gia vị gồm có ăn với bún kẹp nha rồi các loại rau củ đó rồi cắt lại đó nha cả nhà rồi vâng vâng ừ, vâng xem lại này nước vâng. chấm vâng. nước chấm thần thắng. đúng rồi và các loại là và chúng ta sẽ không quên được loại mắm nem đặc biệt của Phan Thiết nha mắm nem à, Trí Hải Phan Thiết ồ oh, rất là tuyệt vời uhm. Phan Thiết chính hãng Phan Thiết đàng hoàng cả nhà đó rất là ngon và một nước chấm rất là thông dụng của chúng ta nước mắm siêu cay à, siêu cay siêu cay rất là tuyệt vời rất là ngon siêu cay của uhm, nha mọi người à, cảm ơn cả nhà đã thật quan tâm theo dõi nha và chúng ta sẽ tiếp dùng chúng một loại bánh tráng nha cả nhà hai bánh, bánh tráng, Ừ. Rồi, dạ, bánh tráng của tráng vàng tây ninh nha à? đúng rồi đúng rồi chúng ta sẽ dùng cái loại bánh tráng rồi dạ, ok rồi quán đi mời cả nhà dùng nữa nha mời đi mời cả nhà dùng mời cả nhà dùng thu với bà nội dùng nha bắt quả thu thu à, chúng ta sẽ ăn thêm một bánh đa bánh đa của Hà Nội nữa rất là ngon rồi cả nhà à, có người à, vừa người bắt lên vườn ta bán chúng ta sẽ ăn thử luôn cho nó biết mùi vị của bánh đa của gốc của Hà Nội nha bánh đa bắt rất là ngon ừ chúng ta sẽ thử nha các bạn đây đó. bánh đa bánh đa bánh đa bánh đa mời cả nhà bánh đa rồi con cá chúng ta sẽ xẻ nó ra ừ, đúng rồi ừ. chúng ta sẽ xẻ con cá ra chúng ta sẽ quấn ừ. rồi. rồi chung mình sẽ ăn chút á titiknya wow gói mini rồi cá chín rất là đều thường nóng hổi luôn ừ. ừ, ừ. Ồ, oh, bộ lòng cũng chín hết luôn Không có một chút hồng đà Ồ, oh, rất là ngon ừ. Rồi cả nhà thưởng thức nha Mời cả nhà thưởng thức ừ. bánh đà Xin mời nha tự giác chúng ta sẽ quấn nha ừ. rất là ngon đó. ai muốn quấn gì thì quấn nha cả nhà đó. chúng cho ta thêm miếng cá vô nha đó cho thêm miếng cá dạ yeah. miếng rau nha cả nhà đừng lấy đừng lấy xương lấy dưới da nó không sao đó, cho thêm một miếng bún wow rất là tuyệt vời ha thêm một là lát thịt heo muối nữa cả nhà ồ đó thịt heo đuôi ờ. heo muối à, đùi heo muối ờ, là một loại đùi heo ờ, heo lai rừng rồi cả nhà à, muối rất là phong phú nha đó thì rất là ngon có thể bán có siêu thị có có siêu thị có có siêu thị không rồi cả nhà vâng rồi xin mời nha rất là tuyệt vời chắc ngon lắm em mọi người ngon lắm đây ừ. ngon đúng không anh Nguyễn 봐. một miếng thịt heo đùi heo xong khói nha hai đùi heo muối nha đó Giờ chúng tôi sẽ bỏ một miếng ờ, cá ba Minh Thư rất thích ăn da nha cả nhà đó. giải cá da cá là rất là ngon mời cả nhà ăn rồi chúng ta sẽ bỏ thêm một ít bún đúng rồi bỏ thêm một ít bún rồi chúng ta sẽ gón lại rất là ngon cả nhà wow ok nhìn hấp dẫn quá ừ. rồi mời cả gia đình giáo viên nha dùng nha hai là nấu chấm ai muốn chấm gì chấm nha con chấm ở đây cho gần hơn ba god dạ. ăn sống được nha mọi người càng ăn sống được luôn ạ ờ. đúng không đúng ba ừ. không tưởng lại cũng có thèm được ừ. có vị cá này chiên nó vừa tới nó thơm nó dai nó giòn của mùi cá thiên nhiên hòa wow quyện với cái thịt rất là tuyệt vời cộng tác với cái rau à, rồi nước chấm của đặc trưng của nó nữa không chia điểm nào nữa uhm. number one rất là tuyệt cả nhà Vâng, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Cứ gói bình thường ăn đi mình ạ. À, cảm ơn cả nhà chúc đại gia đình sức khỏe nha và dồi dào sức khỏe khi mà dịch bệnh đã tạm thời được khống chế hết tất cả trên toàn nước nha Việt Nam chúng ta và nếu yêu thương kênh của Minh Baro Bình Dương và Minh Nguyễn Bình Dương hãy cho một like và bình luận ừ, xuống bên dưới Minh Thư và cái ekip sẽ trả lời và sẽ góp ý cho ngày càng kênh phong phú hơn nha và nếu có điều gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha trong buổi qua video và hoặc qua số điện thoại 0977 560 dạ, đọc lại một lần nữa rất chậm ừ. 0977 Vâng, cảm ơn cả nhà Còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư xin nói lời chào và hẹn gặp lại nha Tạm biệt, Tạm biệt. Máy bay Máy bay